được các trận đấu ý thầy cúng cho đá xuống đất bên cạnh ghế sau đó ngát hương thơm đất trời lăng can em về đây vui ngày hội lòng tông quê ta đó vui bên nhau câu hát lượn nàng ơi ta say trong tiếng tình ơi trải ơi bao tiếng khen nghe tha thiết lời bao dung lời yêu thương mời gọi gần xa hội xuân quê em đó với hương rượu men lá tay trong tay nồng ấm theo nhịp trống đàn cô gái tẩy duyên dáng trong điệu múa quạt mùa xuân trên quê ta lâm bình nghe yêu thương tiếng lượn theo tiếng trống hội xuống đồng hội lồng tông ngày hội non sông về hội xuân quê em nhé ơi lâm bình mùa xuân hội tung còn nao nữa trai gái đua tài quả còn trao duyên may mắn giữa đất trời nở hoa quả còn trao duyên may mắn ơi lâm bình yêu thương thượng lâm ngát hương thơm đất trời lăng can em về đây vui ngày hội lòng tông quê ta đó vui bên nhau câu hát lượn nàng ơi ta say trong tiếng tiếng ơi trải ơi xôn xao tiếng khen nghe tha thiết lời bao dung lời yêu thương mời gọi gần xa hội xuân quê em đó với hương rượu men lá tay trong tay nồng ơi trống đàn cô gái tẩy duyên dáng trong điệu múa quạt mùa xuân ơ trên quê ta lâm bình nghe yêu thương tiếng lượn theo tiếng trống hội xuống đồng hội lồng tông ngày hội non sông về hội xuân quê em nhé lâm bình mùa xuân hội tung còn nao nước trai gái đua tài quả còn trao duyên may mắn giữa đất trời nở hoa quả còn trao duyên may mắn ơi sắc hương lâm bình bằng điều thế năng nghĩa tình trời ơi lòng ơi xuân về tiếng khen anh ngân vang núi rừng thắm nở trong muôn hoa vang vọng mùa xuân cùng năm về vang vọng điều thế năng nghĩa tình cùng dựng xây quên hương rượu men lá đôi mới rất nhiều. Các bạn thấy hay thì like, chia sẻ, đăng ký kênh, ủng hộ mình nha. Xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.